Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đam mê cá vàng. Các bạn có khỏe không? Đến hôm nay rồi mà toàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam, miền Bắc nè, Hà Nội vẫn chưa hết giãn cách nữa. Các bạn cố gắng lên nha. Mình biết rằng dưới cái tình hình này á, thì mọi nhà đã khó khăn rồi thì sẽ càng trở nên khó khăn hơn một xíu. Nhưng mà dù sao, chúng ta được ngồi đây, ngồi tại nhà xem video này là mình nghĩ rằng mình đã may mắn hơn rất là nhiều so với các bác sĩ đang phải ngày đêm làm việc trong tâm bão trong một trạng thái hết sức là căng thẳng, mệt mỏi, không được nghỉ ngơi nữa. Trong thời gian này thì S chỉ mong là cả nhà mình vững tâm, giữ sức khỏe thật tốt và chúng ta phải an lòng, đừng có tiếp cận quá nhiều thông tin tiêu cực nha. Rồi ok, một chút xíu tin tức đã xong, mình đi đến chủ nghề ngày hôm nay nha. Chủ đề ngày hôm nay thì nó hơi khó hình dung một tí xíu, đó là những nguyên nhân khiến cho cá đớp nước Chắc rằng không ít bạn gặp trường hợp kiểu giống như là chú cá nó cứ bị bõm trên mặt nước Có nhiều kiểu đớp nước của cá mà phía sau đó là những cái dấu hiệu mà chú cá muốn truyền đạt đến cho người nuôi Những cái thông điệp mà chú cá muốn thông báo cho người nuôi Thì khi mà xem video ngày hôm nay thì các bạn sẽ rõ nha Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái lý do vì sao mà khiến cho cá đớp nước nha. Lý do đầu tiên đó là để thở rất là đơn giản đúng không? Chúng ta biết rằng cá vàng thở bằng mang, Uhm, thì để thở bằng mang á, thì chúng cần phải hút nước từ miệng và thải nước ra và trong cái quá trình mà à, thải nước đã hút được từ miệng ra khỏi mang á, thì nó sẽ nhận oxy có trong nước đến nội mạch có trong mang Lý do thứ hai đó là để tìm thức ăn. Cá vàng bình thường các bạn nghĩ là nó sẽ ăn những cái loại thức ăn ờ, do người cho là nhiều, nhưng mà thực ra cá vàng là cái loại ăn trùng và động vật phù du có trong nước. Do đó thì cũng có trường hợp nó sẽ bị bỡm tìm kiếm những cái thức ăn nhỏ li ti li ti trong nước. Lý do thứ ba đó là để dọn rác trong mang. Dù cho um, dính rác ở trong mang nhưng mà cá vàng nó không thể nào dọn bằng vây được. Do đó thì nó sẽ À, lấy nước lấy là thật là nhiều nước từ miệng rồi dọn rác của mang bằng cách là xả cái nước đó ra từ mang cá với cái trường hợp đó thì bạn sẽ thấy là cá nó sẽ mở miệng to kéo giãn giống như kiểu ngáp vậy á trường hợp thứ tư đó là do thiếu oxy trong nước đây là một cái lý, lý do rất là điển hình như mình đã chia sẻ phía trên á thì cá vàng nó thở bằng cách xả nước lấy từ miệng ra mang. Do đó thì cái lượng oxy trong nước ít thì cá cần phải lấy nhiều nước hơn bình thường. Do đó là lý do mà nó gây ra trường hợp cá bị đớp nước. Trường hợp thứ năm đó là dấu hiệu của cái việc à, chức năng cơ quan mang của cá bị suy giảm nghiêm trọng dù cá đã cố gắng hết sức để thải nước đã hút được ra khỏi mang nhưng mà không có được oxy vì vậy nó cần phải thực hiện động tác này nhiều hơn bình thường và nếu mà trường hợp cá bị bệnh mang á thì ngoài cái động thái đớp nước ra thì cái màu sắc của mang cá nó cũng có thay đổi nên bạn cần phải quan sát nha như các bạn biết á thì khi mà cá đớp nước nó cũng có nhiều cái trạng thái đớp nước ví dụ như là đớp nhanh là đớp chậm là đớp ở trên mặt nước hay là trong trong nước thì à, với những cái trường hợp như vậy cá nó sẽ truyền đến cho mình những cái thông điệp hoặc là nói một cách đại khái là khi mà chú cá đớp nước á, thì có thể nói rằng nó đang có một cái điều gì đó không ổn với cá và nó muốn cho mình biết là mình cần phải có một cái hành động gì đó cho nó là cho ăn hoặc là thay nước và một chú cá thoải mái và đang trong trạng thái an toàn á, thì nó sẽ không có cái động thái đớp nước như vậy vì vậy nếu mà bạn thấy cá có những dấu hiệu đớp nước thì bạn cần phải xem xét à, các yếu tố trên và nghĩ xem là cá đang muốn gì Tiếp theo thì mình sẽ dựa vào những cái trạng thái đớp nước của cá và sẽ phân tích là cái trạng thái đớp nước đó à, đằng sau cái trạng thái đó là một cái tín hiệu gì của cá nha. Đầu tiên đó là trạng thái cá đớp nước nhưng mà miệng cá hoạt động rất là nhanh. Có nghĩa là lúc đó cá đang muốn đi kiếm thức ăn có nghĩa là lúc mà bụng cá đang rỗng á, thì nó sẽ có khuynh hướng hoạt động miệng rất là nhanh đây là một cái nghiên cứu nha các bạn khi mà bụng cá đang rỗng thì nó sẽ có khuynh hướng hoạt động miệng rất là nhiều và nhanh nhưng mà lúc đó vẫn chưa đến giờ ăn thì sao thì các bạn biết là cá vàng nó ăn rất là nhiều và nếu mà bạn cho chúng ăn bao nhiêu á nó cũng không có đủ hết á vậy nên là bạn không được cho nó ăn quá nhiều nhưng mà bạn thấy là nó đói quá cái miệng nó hoạt động nhiều như vậy bạn thấy tội quá thì bạn hãy cho nó ăn một lượng thức ăn thích hợp thôi như vậy là được rồi Trường hợp thứ hai đó là khi miệng cá cùng với mang cá hoạt động mở ra mở ra với một tốc độ vừa phải không đổi cùng một lúc. Có nghĩa là à, dù lúc nhanh lúc chậm gì thì miệng cá và mang cá đều hoạt động cùng một lúc thì khi mà như vậy á à, chứng tỏ là cái trạng thái của mang cá đang trở nên yếu đi và hô hấp khó khăn đầu tiên thì bạn hãy quan sát màu của mang và nếu màu không có gì khác bình thường á thì có lẽ cá đang bị thiếu oxy lúc này bạn nên cung cấp oxy thêm oxy cho cá bạn nên mở cái van oxy mạnh lên hoặc là à, nhanh chóng lấy lại oxy bằng cách là bạn đi thay nước cho cá thì là đó là cũng là một cách để nhanh chóng cho cá lấy lại oxy Trường hợp thứ ba đó là cá đốt nước một cách chậm chậm, từ từ trong nước. Lúc này thì bạn sẽ cảm thấy kiểu nó giống như đang relax, đang thư giãn và nó đốt nước chậm chậm từ từ. Có nghĩa là lúc đó cá đang từ từ cảm môi trường và đang trở nên buồn ngủ à, Thì lúc đó bạn cũng đừng có lo lắng gì hết mà cứ để cho cá ngủ bình thường thôi Trường hợp tiếp theo đó là khi mà cá bị bõm trên mặt nước Nếu mà bạn thấy cá vàng nó cứ đớp gần mặt nước trong một thời gian khá lâu Thì rất là có thể trường hợp à, cơ thể của cá đã bị suy nhược rất là nhiều rồi có hai nguyên nhân bạn nên nghĩ đến lúc này đó là cá bị bệnh mang hoặc là do chất lượng nước bị suy giảm nghiêm trọng bạn cần phải quan sát kỹ màu sắc của cá à, và mang và xem là có nên thay nước hay không nếu mà nước bẩn á, thì các bạn cần phải thay với bệnh mang á, thì tất nhiên là bạn phải điều trị rồi về phương pháp điều trị á, trước tiên là bạn sẽ thay nước cho cá rồi bởi vì là cái bệnh này cũng có nguy cơ lây nhiễm rất là cao nên bạn hãy tách ra riêng để điều trị và reset lại hồ về chi tiết của cách trị bệnh mang á, thì mình có để link ở phía trên Ừ, phía bên tay phải nè các bạn có thể nhấp vào hoặc là mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn xem nha Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn các trạng thái à, cá đớp nước và đằng sau những cái trạng thái đó là những cái dấu hiệu tín hiệu gì mà cá muốn truyền đến các bạn mình hy vọng rằng video này có thể giúp ích cho các bạn quan sát tình hình cá của mình mỗi ngày được tốt hơn nha cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video xin chào và hẹn gặp lại bye bye